xin chào tất cả bạn trở lại với channel của chú Hà Mini Và đã lâu chú Hà Mini không ra clip hướng dẫn bong bóng nghệ thuật Và giờ đây chú Hà Mini đã trở lại với các bạn để hướng dẫn cho các bạn làm về bong bóng nghệ thuật Đó và ngày hôm nay chú Hà Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn bài tập mà chắc chắn những bạn nữ sẽ rất là yêu thích câu này Một nhân vật rất là nổi tiếng ở Nhật Bản Đó chính là con Hello Kitty Thấy dễ thương không? Ừ, trời ơi dễ thương quá <laughs> Rồi và để làm được à, con Hello Kitty thì chúng ta cần ba quả bóng 260 dài cũng như là một quả bóng hình trái tim có hình à, Hello Kitty đây các bạn. Đó, các bạn nhìn rõ không? Rồi, bắt đầu vào bài tập của mình thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng quả bóng bóng màu hồng dài và bơm lên. Bơm lên ba hơi nha các bạn. một hai ba rồi ba hơi. Cột lại. Rồi, và đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một hạt đậu. Một hạt đậu nha rồi đo khoảng một gang tay nhỏ một gang tay vừa phải thôi nha các bạn bóp một cái cho bong bóng hơi nó lên nè và tạo thêm một hạt đậu nữa đó như thế này sau đó thì cái này chúng ta sẽ nối nó vào đây nối vào đây bóp một cái và nối nó vào đó. Đây, xong như vậy xong tiếp theo khúc này nối nó qua đây nhưng với điều kiện là các bạn phải đóp thật là mạnh nha thật là mạnh cho cái hơi nó thật là đè nặng xuống cho cái hơi nó nhỏ hơn nhỏ hơn với cái này nha các bạn đó rất đơn giản thôi sau đó cứ trở lại bên này từ đây nối qua đây để bóp thật là mạnh làm sao cho cái hơi này nó bằng cái hơi này đó. như thế này đây các bạn này một hai bên này một hai đó rất đơn giản đúng không nào và tiếp theo chúng ta sẽ đo thật là dài nào đó thật là dài vòng qua nè đó vòng qua gắn nó vào đây và cái còn lại thì chúng ta gắn nó vào bên này thôi dạ. xong rồi đó ui trời trời trời <laughs> ra một cái hình 1, 2, 3 bên này cũng 1, 2, 3 có hai cái đậu và cái cái này nhìn vô cái cục <laughs> rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái bong bóng màu trắng màu trắng bơm lên một hai hai hơi rưỡi thôi các bạn à, cặp bơm hai hơi rưỡi chưa rất là dài nha các bạn đó rồi việc đầu tiên chúng ta trừ là hai đốt tay khoảng hai đốt tay đó một hạt đậu nhỏ để cho em đi làm gần cho các bạn dễ nhìn nha một hạt đậu nhỏ gắn nó vào đây là cánh tay của Hello Kitty các rồi sau đó chúng ta bóp thật là mạnh lấy một hạt đậu rất là bé thôi này rất là bé thôi lấy ngón tay út giữ vào và chừa khoảng một đoạn đó, 5 cm nha các bạn đó 5 cm xong sau đó chúng ta tạo một hạt đậu nhỏ đó hạt đậu này là bằng hai ngón tay sau lại tạo thêm một hạt đậu nữa bằng với hạt đậu này à, rồi như vậy rồi chúng ta lại tạo một cái 5 cm đi đó chọn một hạt đậu nhỏ kèm ngón tay vô một à, khúc cần khoảng 5 cm cộng với một hạt đậu nhỏ và 5 cm và chúng ta tiếp tục làm một hạt nhậu nhỏ nữa đó đối xứng với bên này đó thấy không xong rồi các bạn sẽ gắn nó lại gắn nó lại bên này đó rồi nó sẽ ra như thế này rồi bây giờ là các bạn sẽ banh cái này ra và nối nối hai cái khúc này này cái khúc này với lại cái khúc này đó, bóp nó lại với nhau truy xả cũng hơi phức tạp một xíu ha nhưng mà cứ làm từ từ sẽ quen sau đó các bạn cầm bạn duỗi cái này ra các bạn xoắn lại đó rồi như vậy sau còn lại thì chúng ta sẽ tạo hạt đậu bằng với bên này là hạt đậu bằng với bên này giữ tay vô bạn nấn thật là nấn đó rồi ngắt ấy da cột xì vớt lên nào các bạn xì vừa phải rồi cột lại sau đó cái này chúng ta cột lại nè đó đây là hai cái tay của Hello Kitty nha các bạn hai tay lại xuống rồi xong chúng ta sẽ lấy cái khúc dư này chúng ta gắn nó lại với tay cầm đi vô rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo bốn hạt động nha một hạt này, gắn vô hạt rồi vô rồi vào một hạt nữa thành bốn hạt rồi các bạn rồi vô xong nó sẽ như thế này đó, cũng không phức tạp lắm đâu và việc tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái bóng trái tim hình mặt Hello Kitty đó rồi bơm lên lên các bạn rồi khoảng ba hơi thôi bóp cái hay là hình vẽ hình vẽ sao nó biếu đấy <laughs> đây Hello Kitty rồi dùng nó lại rồi chúng ta sẽ nhét cái đầu nó vào trong này khóa nó lại với cái cái trong này nhét vô đó lôi nó ra nè uống nó cả là nó sẽ cái đầu này rồi xong đây là con Hello Kitty và các bạn à, muốn nó đẹp hơn thì các bạn sẽ làm thêm một cái hình trái tim nữa tùy theo màu mà các bạn muốn chú hề mini sẽ dùng màu vàng nhé rồi dùng bông bóng màu vàng bơm lên một hai ba bốn năm bơm đầy lên luôn nha các bạn đó sau đó chúng ta cột hai đầu lại với nhau rồi cái bong bóng cây trái tim thì các bạn đã học ở chú hề mini rồi đúng không nào và giờ đây chú hề mini sẽ hướng dẫn lại cho tất cả các bạn nha các bạn cầm vuốt lên cầm cho nó cân đối sau đó đè nó xuống lại giữ hai cái lại với nhau như thế này đó bóp một cái cho nó tạo một cái nấm à. rồi ham bóp quá bể luôn rồi làm <laughs> lại à ây da bể cái nó bị gung luôn các bạn ạ à. <laughs> bơm lên cột nó này rồi đó <laughs>

What? Đang cho tiền nó vô đây à, Rồi lâu ngày chú này mini không có ra clip Đấy bây giờ trình độ nó bị Trình độ nó bị xuống luôn rồi <laughs> Đó, gắn nó vô đây Đó, đó Tôi sẽ sửa lại nha Đánh lại một bàn đi <laughs> ừ. Bơm lên buồn quá à. ngày hôm nay làm sao bể hoài luôn à đó gặn vô xì hết tiêu luôn rồi buồn chưa để lấy màu trắng trong đúng màu nha các bạn đây các bạn mà bị bể thì các bạn có thể là chích nổ nó đi để làm lại cái phương đoạn là từ cái chân mà các bạn nào biết sửa thì có thể sửa tự sửa luôn là đây sao các bạn là nhiều khi là cái bong bóng của chú hề mini cũng đã lâu quá rồi không có ra clip <laughs> nên là cái bong bóng nó bị à, hết hàng sử dụng mất tiêu vậy à, chú hề mini sẽ ra clip thường xuyên hơn các bạn hãy subscribe kênh cho chú hề mini để tạo động lực cho chú hề mini ra clip thường xuyên hơn nha các bạn trái tim đâu rồi trái tim đi đâu rồi à đặt trái tim tình yêu đây rồi buồn ghê bay hoài Hello Kitty làm giữa có cánh biết bay nhận vô đây thời gian lâu không làm clip không chịu nặng là nó cũng rút tay nghề liền đó xong Hello Kitty rồi đó các bạn có thấy đơn giản không nào thôi nếu mà các bạn mà không có bóng à, hình à, trái chết à, hình à, mặt Hello Kitty á thì các bạn có thể dùng bóng hình trái tim sau đó các bạn vẽ lên nha cái mắt đó xong ba cái đầu nhưng mà tốt nhất là có hình là Hello Kitty thì sẽ nó đẹp hơn rồi chúc các bạn thành công và nhớ đừng quên like share and subscribe kênh cho chú Hè Mini để tạo động lực cho chú Hè Mini không có làm clip bị bẻ nữa cũng như là để cho chú Hè Mini hưng phấn hơn hướng dẫn nhiều clip hơn dành tặng cho các bạn nha đó và giờ đây chúc tất cả các bạn thành công các bạn bài tập sau các bạn muốn chú hề mini làm con gì thì hãy comment ở phía bên dưới để chú hề mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn bất kể con gì cũng có mà con gì khó quá thì thôi bỏ qua không có biết làm đâu <laughs> để tu nghiệm lại biết làm sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn thôi xin chào và hẹn gặp lại chúc các bạn thành công bye bye